pháp của mình ngày hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại phường Tân Định thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương để review cho cả nhà một lô đất có diện tích là ngang 6 sâu là 7 14 nha cả nhà lô đất này à, rất đẹp có 100 mét, có 50 50 mét thổ cư nha cả nhà và hiện tại lô đất này nằm trên cái trục đường này là trục đường 8 m 8 m nha đường này là 8 m và vỉa hè hai bên thì tầm khoảng là 3 mét và những cái nhà theo cái nhà thì lô đất này của mình nó nằm bên này à, nó nằm bên này qua cái hàng rào này và tới cái đây đây cái nhà đây là cái trụ bê tông à đây là trụ bê tông này rồi kéo qua đây là cái hàng rào ngang là 6 mét nha cả nhà qua đây qua đây sau đó chạy thẳng qua bên kia xuống bên kia cả nhà Đó. tại vì ở trong này à, đang à, là là, là, là ờ, cây có nhiều cho nên là mình ờ, không đi vào trong đó được nhưng mà chiều như cái nhà nhìn theo hướng này đi nhìn theo hướng này nè em đó theo trụ bê rong á rất là dài luôn sau tới 74 lần thì uh, giá bán ở đây là 2 tỷ 500 triệu 2 tỷ 500 triệu nha cả nhà giá gọi là mình thấy tương đối là ổn và nếu như mà lô đất này chúng ta xây nhà trọ thì cũng rất là hợp lý tại vì sao ạ à? ngang tới 6 mét lận thì mình xây 5 à, mét thôi còn lại một mét đó mà làm con đường đi chiếc xe ra vào và cái chiều rộng cái chiều sâu nó sâu tới 74 mét thì à, theo mình tính thì có tầm trên dưới 10 phòng nha cả nhà tầm khoảng là 15 phòng á 15 phòng tại vì 530 à, thì đã là 5 phòng rồi còn ở đây là thứ 74 à, là viên cấp 2 thì có thể là khoảng 12 phòng đến 15 phòng và kiosk phía trước và con đường này con đường này đi theo hướng này này cả nhà đó, đi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi ra dự án Phương Trường An chúng ta sẽ ra dự án Phương Trường An nha cả nhà còn nếu chúng ta đi theo hướng này cả nhà thấy không chúng ta đi theo hướng này thì sẽ ra ngã ba ba Lên si đường ba Lên si nha cả nhà và theo đường ba Lên si mà rẽ trái á, à, rẽ phải á thì chúng ta sẽ vào đường Mỹ Phước Tân Quảng và đường Mỹ Phước Tân Quảng này theo hướng bên này cả nhà chúng ta ra ngoài đó dọc đường ba Lên si về rẽ phải thì, thì Mỹ Phước Tân Quảng nó sẽ nằm ở bên này và nếu chúng ta rẽ trái theo đường Valencia nha đường Valencia ở ngoài bên kia thì à, theo bên tay trái này thì sẽ ra đường quốc lộ 13 thì à, nếu như à, nếu như mà chúng ta đứng tại vị trí đất này thì chúng ta di chuyển ra đường Bình Phước Tân Vàng chỉ tầm khoảng một phút thôi nha cả nhà rất là gần nha và chúng ta di chuyển ra quốc lộ 13 tầm khoảng 2 phút thôi tầm khoảng 2 phút và chúng ta đi vào thành phố mới Bình Dương tầm khoảng là 4 phút tầm khoảng 4 phút và chúng ta đi vào thành phố Quy Nhơn một thì à, tầm khoảng là 10 phút và hiện tại ở xung quanh đây như các nhà thấy á, dân cư cũng đã sinh sống khá là đông rồi các nhà thấy các bạn rất là nhà cũng đã có rồi ở đây thì à, nhà mà, mà dân gốc à, dân bản địa ở đây xưa giờ thì nhiều hơn và cái nhà thấy ở trong này cũng có này ở đây thì mình thấy là có xây dựng một số công ty cộng với xây nhà trọ và dân xây nhà ở luôn cái này nhà ở xây đẹp này theo kiểu nhà máy thái ở cái nhà thái không ạ quỹ đất này à, với diện tích này thì cực kỳ đẹp và con đường này cũng khá là đẹp và với cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn chỉ có 2 tỷ 500 triệu thôi giá cực kỳ hấp dẫn nha cả nhà và bây giờ thì à, cái nhà hãy theo chân mình nếu mà đi đi ra bên ngoài xem kết nối giao thông cũng như là những tiện ích xung quanh ờ, ở đây nó như thế nào thì trước khi đi thì mình à, thống kê lại ha số đất của mình rồi bên kia là 70 m. Ngang 6. Ngang 6 nha. Sau bên kia là 7 7 14 m. Có 50 m thổ cư. 50 m thổ cư nha. Đã có số và chúng ta mua là công chứng liền. Giá bán là 2 tỷ 500 triệu. Tại vị trí này thì chúng ta đi di chuyển ra chợ cũng như là trường học rồi à, ngân hàng à, thế giới di động điện máy xanh cực kỳ gần luôn nằm phía bên này của bên đường N8 e rất là gần và bây giờ cả nhà hãy đi theo chân mình đi ạ à.